nhìn vào phía bên trong chúng ta thấy cái uh, tán khóa con cái con nha chìa khóa 15 và hai đầu của cái cốt là có lục giác 5 đi lục giác âm thì chúng ta dùng một cái à, chìa khóa một cái chìa uh, lục giác âm bên đây bên tay trái và một cái bên tay phải chúng ta mở nha đây là chiều là đúng như là không có răng xuôi ra ngược nha các bạn rồi chúng ta đã mở ra rồi chúng ta nhớ đạn bên nào theo bên đó thì à, đây có cục 500 đây đây là cục 500 của à, đồng hồ tốc độ chúng ta nhớ là bên đây là bên tay phải nha rồi chúng ta bỏ cho nó đúng bánh này xài cũng đã lâu rồi nha các bạn nhưng mà chưa được à, bảo trì và cũng đã có hơi sượng một tí rồi các bạn xem đây là cái uh, miếng uh, ron đó các bạn mình gọi là cái phốt đi cái phốt cái ron giữ bạc đạn lại thì nó rất là mỏng và nó có độ chính xác rất là cao nếu chúng ta lấy bị dinh á thì gắn vào nước sẽ vào tốt nhất chúng ta nên dùng hai dít mỏng mà chúng ta đấu lại giống như đấu kiếm nha thì sau đó chúng ta đấu thế này chúng ta không có bẫy nha các bạn khi rồi tôi à, cái video kỳ trước á tôi nói nhầm đó chúng ta gắn vào thì chúng ta đưa vào thế này bắt đầu tăng cho nó chịu điều chúng ta hai tay chúng ta cùng nâng lên một lượt chứ không có bảy nha các bạn thấy chưa lên không bị dinh nha còn các bạn cãi cũng được nhưng mà cái tỷ lệ uh, à, uh, à, dinh nó sẽ cao hơn rồi chúng ta đưa vào bên đây chúng ta dùng dít nhẹ lấy ra mặt đạn các bạn xem đạn rế rế nhựa rồi bên đây tương tự bên đây chúng ta cũng dùng dít à, đây các bạn xem tôi lấy nha rồi chúng ta đút vào nhẹ sau đó cho nó à, có độ gánh với nhau phải không chúng ta cùng dở hai tay lên không có dinh nha các bạn đều nha rồi bên đây <clears throat> chúng ta lấy được đạn ra bánh này à, mở rất là tốt vì à, cái bánh này chạy mấy năm rồi các bạn thôi chạy rất là nhiều rồi đây là lần đầu tiên tháo ra để bảo trì bây giờ chúng ta xem bánh sau clip rất là tốt chưa bị rơi gì hết âm thanh vẫn còn tốt thì à, bên đây chúng ta xem có nó có lục giác hay không có các bạn lục giác 5 nha rồi chúng ta chịu luôn và bên đây không có à, ốc tán tán con phủ bì áo tán con áo nhựa ngoài cũng không có à, lục giác không có à, chìa khóa thì chúng ta dùng tất cả đều là lục giác hết lục giác 5 rồi lấy ra nha ờ, bên đây cứng nha các bạn rồi xem chúng ta mở ra rồi bên đây là bên à, bánh bên tay phải nè đây thì à, các bạn xem xem cho kỹ tương tự phía trước và phía sau bánh trước và bánh sau bánh trước cũng tương tự hình à, hình cách uh, mấy răng runia để chúng ta chỉnh bật đạn răng càng nhỏ càng nhiều thì bật chúng ta chỉnh bạch đạn càng tốt nếu mà răng ronia nó lớn quá đó các bạn thì các bạn xây ví dụ xây đúng một thí dụ xây một phần tám đi mới có mới đủ răng ronia để chúng ta khóa thì à, xây chưa đủ phần tám đã nó cứng rồi thì làm sao chúng ta phá được đúng không này giờ chúng ta dẫn ra <clears throat> con các bạn có thể là các bạn không hình dung ra được cục con luôn á con cục độ lớn đó, gần 90 đó các bạn gần 90 độ <clears throat> rồi bây giờ chúng ta lấy cốt ra nha đạn này không bị rớt ra ngoài tại vì là đạn rế có rế giữ chúng ta lấy ra đây tương tự chúng ta cũng lấy uh, Ford nào nha các bạn nhìn kỹ nha tôi không có 7 nha lần trước là tôi nói nhầm đó rồi chúng ta đúc sâu vô nè đúng không đúc sâu vô rồi hai cây chúng ta cùng đấu kiếm nhau chúng ta cùng dở lên một lượt quá dễ các bạn chúng ta lấy đạn ra ok giờ tới ổ bên đây bên đây cũng vậy chúng ta dùng hai dít nha chúng ta lấy ra nha chúng ta để đẩy sát vô để chúng ta cùng kéo lên các bạn thấy không không bao giờ bị à, dinh thì bây giờ chúng ta tiếp tục tháo cổ à, clip của à, Durax Durax tháo cổ clip ra để chúng ta bảo trì thì à, chúng ta cần cái là lục giác 14 như các bạn lục giác 14 thì à, về, tương tự như những clip khác thì à, dùng à, hướng mở dặn răng á, đóng vào á, thì à, những là răng xuôi thì chúng ta mở ngược mở ngược chiều kinh đồng hồ ra nha xong ra à chúng ta xem trong đây có một miếng lông đàn nha một cái lông đàn và cối clip dạng giống như à, cối clip uh, à, những đầm uh, à, MTD khác thôi đối với những cái uh, cối clip như thế các bạn và cái phốt này nè nó không đơn giản cho chúng, chúng ta lấy nếu chúng ta muốn lấy thì phải tháo chén ra tháo chén ra lấy ra làm vệ sinh hết nhưng mà cối clip này còn rất là tốt đây là cái loại uh, nhớt chuyên dụng dành cho những uh, có clip các bạn xem tôi đưa nó vào trong đây tôi xây là nó lòn vào trong các bạn nó lòn theo cái kẻ này nè nó đi vào trong nha đây là con tán con bên đây là tán con và khi chúng ta thúc bật đạn giả sử như chúng ta gắn vào nha gắn vào gắn vào chúng ta rút bật đạn lại chỉnh bật đạn lại thì các bạn trước hết các bạn nhìn xem nhìn tôi thấy trên hai cái đầu này không nó có hai cái cái vòng tròn cái đầu của cây cốt trước nè trước sau giống như nhau khác sai thôi lớn nhỏ thôi nhưng mà nó cũng dò làm với hai cái đường à, dài các bạn thấy không hai đường cắt ngang đây không phải là đường này dùng để chúng ta đút chìa khóa vô chúng ta dặn nha mà cái đường này cái rãnh này nè hai cái rãnh này nó là vị trí của khóa con các bạn thấy gì không các bạn xem đây con tán này là bằng nhôm và các bạn thấy nguyên cái dải răng runi nhỏ không các bạn nghe không nó răng rune nhỏ đây nè đây răng rune nhỏ này một cái âm cái dương chụp lại như thế này các bạn thấy chưa thì lý do tại sao người ta làm cái rune như thế này bây giờ những đùm trước các bạn là các bạn thấy tôi làm đó là con tán con và con tán khóa con hai tán lực giác hai con nó siết với nhau nó cứng còn bây giờ khi anh này chạy vào đây các bạn xem nha chúng ta thấy hai mặt cắt này là các bạn hai mặt cắt đối diện nè thì hai cái mặt cắt bên đây cái đối diện bên đây nè nó phải trùng khớp nha đó. lý do đó, đó tại sao mà người ta làm Bruni diễn Bruni càng diễn càng nhiều thì chúng ta canh bạc đạn càng chính xác nếu những Bruni này là răng lớn thì giờ tôi nói thí dụ chúng ta dạng một phần à, đạn nó vừa còn lỏng chúng ta dạng con tá này giờ giờ một phần tám thì nó vừa cứng thì nếu mà 1 phần 8 mà răng Rooney lớn quá thì cái anh này ảnh đi không ngay đúng không rồi chúng ta để vào ok giờ rồi đó các bạn các bạn thấy không đúng không đây là khóa con đó. đầu này có hai lần gạch nhỏ nó có gô, nó có hình thà hình à, nó có hai cạnh song song đối diện đó nó chụp vô cái đầu à, cái cốt này khóa cái con tán con lại không cho anh tán con này chạy đúng không còn con tán nhỏ ngoài này nè đúng là chỉ dặn vào thôi chỉ lóc cái đầu à, ngoài thôi các bạn chứ không dính dáng gì không nó không có liên quan gì tới cái con tán con này nha nó không có khóa con tán con rồi rồi chúng ta để lòng đền vào xong cho mặt ngoài thêm miếng chúng ta để con clip vào cái à, nhớt chuyên dụng này các bạn à, mua hơi khó đó nha tôi tôi là biết á tôi rành về mấy cái này mà tôi mua còn không có còn mua kiếm còn không muốn không không ra đó các bạn rồi xong bây giờ chúng ta gắn vào dùng lục giác 14 nha đối với những clip chúng ta không có nên siết dội nha các bạn chúng ta siết chậm chậm chậm chậm từ từ cho nó rút ok xong Rồi bây giờ chúng ta đưa miếng này vào Xong chúng ta kiểm tra có có độ rơi hay không nhé sau đó thì tương tự canh cái à, con của trước là các bạn canh à, giống như canh à, đầm trước mà nó to hơn các bạn thấy runi không và cái đầu cũng có cái hình tròn đầu cái cốt đó, cắt hai đường song song đúng không rồi các bạn xem nó cũng có những runi ở đây lọt vào rồi các bạn thấy chưa sát vô coi như con đã lóc rồi nha giờ chúng ta khóa lại chúng ta để cái lông đền này vào nha rồi khóa lại sau đó chúng ta dùng hai lục giác 5 ly ta khóa ra là xong